Muốn cho trốn tìm anh đêm em ba chữ Khi mở mắt ra chỉ còn lại lá thư Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xứ Có thứ chỉ buông trốn chẳng thể tìm nào quá khứ Nhớ lâu ấy em là trong hai ngày sẽ tan đầu trong mai này, Anh bước mãi lên đây cũng chỉ để nói hay Cuộc trình hai bay cứ để mà hối thầy Ta hăng say xếp say thật say Rồi người bón trên lòng đang tìm kiếm cái vật này Ngày bao hãy tin con sẽ thấy vận may Đặt hết vào em bằng chi nhẫn đã tận tay Tìm hỏi chẳng có ai giống em Những ngôi sao chỉ muốn bay bóng đèn Dừng lại trước khi trời mới sáng tên Vì thời gian bên nhau mới đáng xem chết xuống dưới chỉ nếu em thật cho năm mười mười lăm hai mươi anh đi tìm em giữa chốn công người năm mười mười lăm hai mươi năm mười mười lăm hai mươi cuối tuần em xem tivi chỉ để chờ anh rap baby nhìn lời ca trong ly cho anh nghe em Sao anh tin vào thứ mà anh còn chưa từng có nào Sao một tuổi hình lưu tình yêu của ta vào gió lao Slow mo hôn em lâu lâu đời chúng ta có bên nhau khi ngày mai đến cho nên không một ai đến như con tàu về sai bên em đừng đến rồi đi như not melody don't you act so lonely cùng vì đi xin hấu đi bao là âu đứt đứt màu đi chìm trong anh khi em xem on the world is too big anh như là người đi on lao vào trò chơi mà chẳng biết qua mặt mấy Em như ngôi nhà cứ càng có anh càng thấy Trời là trò chơi và trời cho phép đi màu Anh đi tìm giàu vào nhà anh muốn tìm giàu Mười mười lăm em ơi baby I find your love Tình đã chế dưng rơi chỉ để ôm em thật cho Năm mười mười lăm em ơi Anh đi tìm em giữa chốn không người Năm mười mười lăm em ơi hai mươi em ở đâu năm mươi mười lăm hai mươi với chị ba năm mười mười lăm hai mươi con ở đâu năm mười mười lăm hai mươi năm mười mười lăm hai mươi em ở đâu năm mười mười lăm hai mươi với chị ba năm mười mười lăm hai mươi con ở đâu năm mười mười lăm hai mươi năm mười mười lăm hai mươi baby I found your love